đầu tiên là em sẽ thử nam châm này đó em thử luôn cả nắp chén hộp không hít dọi đèn cho các bác này đèn trong luôn đó còn về phần nước muối thì em à, xin phép được à, khất bởi vì là thời lượng video nó cũng có hạn thôi vậy nên các bác nào mà muốn cứ test hàng kể cả là trẻ hột các bác cứ liên hệ với em và với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu mắt hí này như em đã nói đấy ạ nó có thể giúp cho các bác lắc giữ tài giữ xỉu được lên tài xuống xỉu được và bộ hột tài xỉu mắt hí này nó đi đều tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao và nó sẽ chống được thầy thợ nghe hột chống được máy phân âm sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ đồ chơi hột tài xỉu mắt hí này nó mang lại cho các bác đầu tiên là em sẽ lắc thử hột đi đều nhá đây nó đang ở xỉu tài này bây giờ em lại xuống xỉu này xỉu này bây giờ em lại lên tài này đó bây giờ em lại lên tài này bây giờ em sẽ giữ luôn tài cho các bác này một tài này hai tài này ba tài này chén này em hơi nhẹ tay nên là nó xuống xỉu mất ba chén tài chén này xuống xỉu rồi đây là bị chén phản đúng không ạ chơi tài xỉu thì tất nhiên là mình phải gặp chén phản rồi chứ không thể 10 chén mà khẳng định là chuẩn cả 10 được đúng không các bác bây giờ nó xuống xỉu em lại lên tài này đó em lại lên tài này bây giờ em lại xuống xỉu này đó em xuống xỉu xuống xỉu và bão hai luôn chuẩn chưa ạ các bác thấy cái bộ hồ tài xỉu này cái bộ hồ tài xỉu mắt hí này nó có đầy đủ những cái điều kiện để cho các bác tay cái sở hữu cho mình một bộ để đi chơi tại các sòng sới lớn không ạ? Đối với giữ xỉu thì nó cũng sẽ giống như giữ tài bởi vì là như em đã nói lúc đầu đấy ạ, thời lượng video nó cũng có hạn thôi. Vậy nên là em sẽ chỉ test thử cho các bác một vài chén thôi để cho các bác thấy được độ hiệu quả của nó thôi. Còn khi nào mà các bác muốn test đầy đủ hơn, muốn giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu thì các bác cứ liên hệ với em, em sẽ chia sẻ cho các bác cách